để uh, tôi sẽ thử một cái tính năng trên cái hệ thống sinh cho các bạn xem nó thông minh như thế nào bản chất mình là cũng không phải là người ờ, phát âm tốt uh, tiếng Anh nó là do cái uh, cơ địa thôi <laughs> nhưng mà không sao uh, hệ thống sinh này bây giờ nó tự nhiên lắm nó sẽ hiểu được bây giờ mình sẽ thử nhá mình sẽ bấm này mình sẽ bấm vào đây uh, temperature 1000 1000 degree chắc chết mất Nếu mà hệ thống này thông minh nhá Mình nói thật sự luôn là nó hiểu Mình nói là tôi cần một cái hamburger Hay là cái gì gà rán KFC Đấy Nhưng mà tất nhiên là vui thôi Giờ tôi sẽ thử lại cho các bạn xem Đây, tôi sẽ lại. Temperature 23 Did you say 23 degrees? Yes Oh, chiếc xe này rất good. Đúng không ạ? Rất good. Đấy, bạn có thể uh, gọi điện với những cái câu lệnh rất là đơn giản. Uh, bạn có thể uh, dùng chức năng bản đồ, bạn có thể uh, nhắn tin để tới thử nhắn tin nhé. Nhưng mà với Apple Apple CarPlay Xin lỗi anh em nhé, phát âm hơi kém một tí nhưng mà may mà máy nó thông minh vẫn hiểu Đấy, cắm mắt nhận luôn Đấy, nhận luôn này Bây giờ mình sẽ dùng Siri để kết nối xem nhá Để loa xem thu tiếc nó như thế nào Ví dụ mình sẽ nhắn tin chẳng hạn à, Hôm nay đi sắp về rồi Bây giờ là ừ, báo với vợ là uh, sắp về nhà nhỉ Nhưng mà tiếng Anh Này thì như sử dụng Siri thôi Take message à, thử lại nhá thử lại text message who do you want to send it to my wife what do you want to say oh I'm coming home Your message to my wife says, oh wow, I'm coming home. Ready to send it? Uh, send? Okay, it's sent. Yeah, good, good, good, good. Good. Đấy, thấy không ạ? Nhưng mà nhớ, tất nhiên ờ, có thể ờ, với cái chức năng như thế này thì mình ờ, dùng những cái câu đơn giản rồi nhận diện văn bản bằng tiếng Anh thôi Đây là cái chức năng Siri nó cũng tương tự khi chúng ta sử dụng điện thoại nhưng Nhưng mà rõ ràng khi mà tôi đang đi cao tốc như thế này Tôi có một cái hệ thống Adaptive Cruise Control Tôi có một cái hệ thống hỗ trợ giữ làn uh, tôi có một cái khả năng giao tiếp với cả xe và tôi vẫn tập trung tôi lái xe như vậy rõ ràng là an toàn hơn hơn nhiều và chúng ta chỉ cần thử dùng làm quen với nó trong một thời gian không quá dài là chúng ta sẽ có những cái hỗ trợ cực tốt từ những chiếc xe thông minh như thế này và nên nhớ rằng đây là một chiếc xe bán tải